Nhanh lên thằng này Ờ, tí gì giúp hả? Tí chưa có người yêu Tí chưa đến nhà bao giờ Lắm, nhìn vào máy đi Tiếc à, không tham gia văn nghệ Tôi không có tiếc gì hết Đúng, tôi không tiếc gì hết Chỉ muốn ra khỏi trường thật nhanh thôi Còn nếu như có tiếc Thì tôi tiếc cho mọi người đều lãng phí thời gian phí thời gian vào những trò vô bổ phí thời gian chụp mấy cái hình kỷ niệm mà chẳng ai thèm xem lại phí thời gian vào chuyện tình yêu không kết quả phí thời gian viết mấy cái lời hứa hẹn vô lưu bút mà sẽ chẳng ai nhớ phí thời gian cho những cái trò đùa ngớ ngẩn vẽ linh tinh cái gì đây đi về nhà giặt sạch cho tôi nghe chưa bà không tự sạch nữa kìa Cách duy nhất dùng thời gian cho có ích là ôn Sắp thi rồi, từ giờ cho tới lúc thi Sẽ tăng cường buổi chiều, có bạn nào bận không? Dạ không thầy <laughs> Bà nói gì cơ? Bà không đến được bế giảng á? Bà đùa? Thôi đi đi Cuối năm rồi Không được tôi phải đi ôn thi tôi nghĩ một buổi là đứt mạch liền cho nên không bỏ được đâu thi gì tầm này học hành gì nữa tối năm bế giảng đây mọi người và tôi rất là mong bà làm sao bà không đi được không đi thì làm sao nói chung bà không đi cái gì Tùy Bà muốn làm gì là Từ hôm đó Tuấn giận tôi Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa Có lẽ là vì với Tuấn và lớp Đây là những ngày cuối cùng của thời học sinh Còn với tôi Đây chỉ là những ngày để ôn thi thôi Tôi chúc tất cả các em học sinh lớp 12 sẽ đỗ được vào các trường đại học mà mình mong muốn. Sao rồi? cha nó có túi không vậy? thầy cho em nộp bài Thầy ơi, cho phép em về trường một xíu nha thầy Cuối cùng, cũng đến ngày tôi không phải lên lớp mỗi sáng nữa Cuối cùng, lớp học cũng không còn ồn ào Vậy là thời học sinh kết thúc rồi Tôi biết bản thân mình chưa từng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa Nhưng nếu như tôi làm như vậy là đúng tại sao tôi lại tôi lại thấy tiếc thế này tại sao chỉ có tôi là không giống với mọi người tại sao chỉ còn tôi đang ngồi đây tao tiếc nhất nếu như buổi cuối mà không có đầy đủ mọi người thì tao buồn thôi khóc gì đấy ngày rất đặc biệt Là ngày của rất nhiều cái đầu tiên Là lần đầu tiên tôi phí thời gian trên những bánh nước Là lần đầu tiên tôi bỏ học thêm Đó là lần đầu tiên mà tôi nhận ra Chúng ta chỉ có một đoạn đường tuổi trẻ để đi mà thôi Đoạn đường đó nếu đi qua rồi sẽ không thể trở lại được nữa và nếu như đã không thể trở lại được Chúng ta hãy sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc Ok, này Tôi vừa chuyển qua cước sinh viên cho bà rồi đấy Để có gì lên đại học thì nói chuyện nhá Ủa sao lên đại học phải nói chuyện? Thì việc riêng của tôi Có mấy chuyện cấp 3 tôi chưa làm thì lên học tôi làm Nhanh lên, mọi người đang chờ rồi Và đó là cách tôi viết nên chương đầu của thanh xuân không hối tiếc